cả nhà ơi cả nhà ồ tiếp tục chuyến xe không đồng nha cái chỗ cưng là mé nào sẵn cái giọng phải không ờ, để cho đây cho nó ra cái cả nhà ơi cả nhà ồ tiếp tục chuyến xe không đồng nha hôm nay là 3 tây ờ, tháng 9 nha cô chú anh chị Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã à, trở lại với à, chuyến xe không đồng trên kênh à, fanpage Phước Cần Thơ nhé Chào bạn Ngọc Hân Trần Anh em mình vừa mới vào đường Đồng Văn Cống Chị muốn hỏi cái gì? Chị nói đầu đuôi giùm em Chào Thảo Huy, Thảo Huy. Xì chị ra này, giả lại đi Xì ra này, đi chào bạn Lê Thanh Châu nha chào bạn Nhân Lê dạ chào anh Liêm Trần chào bạn Lư Diễm à, lấy lấy lấy thêm một cái bịch dao nhỏ của anh Tấn á nghiêng á gì ơi một bịch dao của mình với một bịch dao xanh ờ, bịch rau ờ, nhỏ một bịch bờ bịch là bịch lớn bịch nhỏ ông nội thận ông kế bên đây mà ông cũng chào nữa trời ông rảnh lắm ông ngồi kế bên mà ông lên ông chào tính quay qua giờ đọc cái tên tính kia chào anh thận nha anh cũng rảnh lắm ngồi kế bên chào luôn chào bạn lê nhã kỳ rồi thay mặt cả đội chào em luôn nhé đang trên đường à, Đồng Văn Cống nha cô chú anh chị ngay hẻm 135 à, đây chở đồ à, rau củ quả hôm nay theo cũng nhiều lắm tới gần một trăm rưỡi phần rau củ quả là mỗi người sẽ là hai bọc nha một bọc lớn một bọc nhỏ nha xe bên đây thì chở gạo xong chiều lấy thêm bọc ờ, mì trứng luôn cầm luôn đi rồi sẵn rồi lấy bao gạo xuống nữa là sẵn vào đây trước nè coi chừng nãy nó xem xúc ừ ờ đúng rồi cái gì ờ hiện bao bọc lớn bọc nhỏ là đầy đủ hết ăn ờ, cho tới 8 ờ, tây tháng 9 là vừa luôn á chào bạn Hồng Thúy nha anh em thì ờ, hôm nay đã test xong hết trơn rồi nha bởi vậy vô chốt đồng nhân cống ok hôm qua thì hết giấy không có vào được hôm nay thì có giấy rồi có giấy đầy đủ giấy test hết tốn thêm triệu mấy nữa để đảm bảo an toàn và đúng theo quy định tại chiều hôm qua về test không kịp đây một xe luôn nha gạo rồi nha cô chú anh chị Phước ờ, đang đặt hai tấn gạo nữa đặt là đặt liều luôn á chứ ờ, lỡ ờ, còn gán còn có mấy bữa nữa cũng gồng tới giai đoạn này rồi bỏ ngang thì sao được phải không ạ à? đang trên đường Đồng Văn Cống nha, hẻm 135 nha chạy ra kìa quá trời chạy rồi không ờ, Ngọc Hương không bạn Ngọc Hương ờ, Hương Trang ơi bữa nay không có Thư Lê đi nhá bạn ấy thì ờ, hôm qua đi ở lâu đi ngày thôi đi về cũng đuối đi không quen đi mấy bữa một bữa hai bữa về vui nhưng mà mệt lắm còn anh em đi thì giống như một cái thói quen như công việc hàng ngày rồi Dạ Việt Nam mình tối thua buồn à Nhưng mà trong bóng đá thì phải luôn luôn là có vậy Nói chung là mình vào tới được à, vòng loại 3 của à, vòng à, World Cup là cũng là hay dữ lắm rồi tại mình gặp một đội rất là mạnh đội Brazil châu Á Ả gặp chứ giả lại cục diện thay đổi trận đấu sau khi mà Duy Mạnh bị thẻ đỏ cái đó thì nếu tính ra thì mình cũng bị xui thôi không kém may mắn nếu mà phạt ở penalty là đúng nhưng mà thẻ đỏ luôn á thì hơi nặng tay đối với Việt Nam mình nhưng mà bóng đá thì luôn luôn là vậy bình luận bình luận viên bóng đá luôn <laughs> tao là bình luận viên bóng đá luôn đa hệ mà cái này là chuyên gia nhận định chuyên gia nhận định nha nếu mà xét về à, đúng rồi mình tại mình cũng một phần mình đá à, mình đá sân khách nữa đá sân khách mà nghe nhạc nghe nhạc mà nó ca cái gì á không biết luôn gì cơ nó ca mà mình thấy ghê luôn á đá đấm gì cho nổi nhưng mà không sao mình còn về sân nhà mà phải không mới có lượt đi à mình còn đá lượt về nữa mà về sân Mỹ Đình của mình thì mình luộc nó lại tại vì đá thì à, cũng xui là do di mạnh à, bị à, nhưng mà theo phước không có gành về có lực nhưng mà trúng cái đùi mới văng lên cái tay chứ không có phải là trúng cái tay trực tiếp lúc đầu nhưng mà bóng đá thì phải luôn luôn là vậy nha có cũng phải có yếu tố may mắn nhưng mà rút thẻ đỏ đối với ờ, cầu thủ Di Mạnh là một sự ờ, rất là hơi nặng tay còn penalty là nếu vậy nếu tính ra là đúng nha trọng tài thổi penalty vậy là đúng mà chứ không có sai đâu rồi bắt đầu tiếp tục lại chương trình phát quà nha xin viết thành thói quen luôn nó đánh trống <laughs> cũng đủ khùng luôn dạ Việt Nam mình vô tới vòng à, vòng 3 của vòng loại World Cup là hay lắm rồi mình Đông Nam Á mà trước khi trận à, bóng diễn ra huấn luyện viên của à, đội Ả Rập tức là Racing của châu Á còn không biết Việt Nam mình là ai nữa mà nhưng mà vô mới phút thứ ba là Việt Nam mình đá cho một trái cái là khúc đó là cũng xây sẫm mặt sầm liền dạ, mừng dữ ngã ba luôn cái gì dạ, đó đó rồi tới ngã ba rồi chắc chỉ ngồi rồi hello bạn chân chân cái gì ờ, đấy là 10 bịch chứ đứng mà đó đi khỏi chạy qua lấy sữa ra cho bữa nay ờ, có thịt sữa lấy bao gạo nữa rồi chị lui lui ra ngoài đi ạ à? để ừ để mé nó đi còn còn bao gạo nữa còn bao gạo với bịch sữa nữa rồi đây phần quà bữa nay nếu tính ra là tới gần 5 bịch rồi rồi ok chị lấy giùm em nha có sữa đó nữa đó một bịch hai bịch rau củ quả luôn á dạ, dạ, dạ, rồi rồi dòng lợi Dũng là sinh ba cọc cho ba cọc không? Ờ thấy em luôn heo rồi bye bye nha chị rồi rồi mừng mừng đúng hết trơn hoàn cảnh của cái chị đó là hồi sáng ờ, em mình nó đi xác minh luôn anh đang mé ở trong ờ, đường Trần Quang Diệu nha, ở đồng Văn Cống nha, đang chuẩn bị ra và về Ninh Kiều lại. Ừ. sữa bữa nay à, chỉ có được thùng thôi hữu viên với à, ai thì à, cho chút ít chia ra cho chút ít hết tiền rồi bây giờ chị xin mấy phần hẻm 175 đồng nhân cống là ở đâu ta 175 đồng nhân cống Đấy dạ, là, 135 rồi 135 bạn nào ở 175 dạ, đồng à, đồng văn cống đâu à, bạn ra đầu hẻm đi bạn 175 ra đi nha anh đang trên đồng văn cống nha mình đang ở khúc giữa ông em ơi anh không có vô ờ, cái găng nha em rồi trăm em lâm kìa ai ai là bên trong 175 vậy cái anh nào nãy mới nhắn tin anh nào nhắn tin trong 175 em xin đây phải không ờ, ờ, thôi mình xin mình lo cho mình thôi chứ giờ ờ, xin mà xin dùm xin kéo đông vậy cho không nổi đâu anh hồi nãy anh xin mấy phần em xin mấy phần anh với ai với ai anh ở chung đó hay là ở riêng ở riêng hả xin cho anh này với anh này với nãy hả à, anh làm công trình ờ, thợ hộ đây hả à. ở đây hả ở à, trọ gì cái này đang mướn nhà mà ở dạ, trọ vậy ờ còn cái này ờ. vậy ờ, cho anh ba phần đây đi lấy ba phần lấy ba bao gạo ờ, nghe gì rồi rồi rồi em gửi đi rồi rồi lấy giùm em đi ạ à. Cái anh công trình bên đó anh này với bé rồi rồi thông cảm đi có danh sách hết trơn rồi anh ơi hông sửa xe lề đường ở hẻm 113 Trần Hãn Khéo thư lê bữa nay em không đi cái không có mưa luôn trời ừ. cảm ơn cảm ơn anh này như thế bữa nay trời quang mây tạnh không có mưa được em hôm qua tụi anh test hết trơn rồi thì vào bình thường nhá chiếu coi đèn ôi vừa kịp rồi chạy đi chạy xa không có thấy mới trong đồng nhân cống ra chi chít chi chít ờ, sai lầm rồi thành ơi kệ có nha em luôn heo bả ngồi sao á Nguyễn Nhật đó cho rồi không mới cho bữa hổm chú Nguyễn Nhật cho chú là hai lần rồi bữa nay lên xin nữa không có cho nữa nghe chú Nguyễn Nhật còn nhớ số điện thoại của chú mà thì đó mới có hai ba bữa 80 nói chung là vòng vòng á, mấy cái hẻm có thể lòn ra được tuy nhiên á, là số điện thoại thì không có đổi được 388 á nhìn xe bật là hết hồn nó dướng dính cái nút xin dòng vòng tới dòng lui em thấy cũng có mấy người xin vòng vòng nha một là vòng vòng tới dòng lui có nhiều người xin hai là xin dùm có mấy cái hẻm cũng là mấy cái hẻm cũ đó bởi vì phải uh, cân đo đong đếm kỹ mới cho bây giờ là hết tiền hết kinh phí hết gạo cho là phải uh, kỹ nữa càng ngày phải càng kỹ với lại cũng uh, tình hình uh, bây giờ sắp uh, sắp ổn rồi mong là 8 tây ờ, tháng 9 này ổn ừ. thất nghiệp gì đâu vậy lại là hẻm 3 biết luôn kéo ra dữ gì lo à phước điện xuống phước điện xuống phước điện hết sớm rồi Ôi kéo ra quá trời Không có xếp hàng Bỏ xuống đúng đúng bốn phần Hỏi hỏi à hỏi gì á Hỏi của à, mấy tên gì anh Thằng làm Đây Dũng gì kéo ra đông dữ vậy lấy ba phần cho dũng rồi đi đưa ba phần cho áo trắng á gì vậy con gì bu cắn rồi gì mà bu quá trời nè hỏi ở đây có một người tên Quỳnh Tâm Facebook Quỳnh Tâm Quỳnh Tâm một phòng rồi nè quá trời kéo hết cái xóm ra luôn dữ vậy ừ trời không có phòng nhà thờ An Thạnh đó à, chào Quế không nhà thờ An Thạnh hả Chập bên Vương Thế Vinh Vương không dám xuống xe luôn ừ. xuống xe xuống xe mất công hồi rồi từ chối không được ngồi xe luôn rồi. sao gì hôm qua trời mưa thì mình ngồi bữa nay trời nắng gì không dạ. hôm qua là không đúng chỗ nào với lại hôm nay có giao kèo với chị Sa chị và <laughs> thằng nào hỏi dở đó chuyện sửa sữa nữa gì yeah. Dạ đó cái ờ, người bạn áo trắng đó là nhận giùm nữa bạn của Phước ờ, bạn ờ, bạn heo gì ơi cái đó là người đại diện nhận giùm Phước chỉ tin nói chung là nguyên cái hẻm đó Phước chỉ tin có người đó thôi đó là tại vì là bạn của Phước nên Phước gửi cho người đó để xin giùm phát cho mấy người kia có ba người đi ra đó rồi ba người đi ra đó nghe bạn kem heo là bạn của Phước xác minh mấy cái qua đó là hoàn cảnh thật khổ thì Phước cho ok bạn vậy bạn hiểu chưa nói chung là giờ cho là phước khoa cũng hay xác minh nữa bên này hay bên phía nhà thờ như sao có chị đang đứng đợi đúng không? Ừ. rồi chị bên đó ờ, cho chị luôn hả đánh vòng lại kia xa lắm ừ. ôi cái đầu kéo vào dữ vậy cái đó mấy phần nha em mấy phần vậy bốn phần nít là cái gì vậy đông dữ lắm rồi đó số điện thoại 1190 là ai của chị hả chị xin cho bốn người nào với ờ, cái anh áo trắng bốn người này phải không là bốn người này là có bà con ở cùng nhà với nhau không không ý em hỏi là có ở chung nhà với nhau không á là ở riêng không phải không thiệt nha đừng có dụ em nha rồi để ờ, bốn phần xuống dạ, vậy hả dạ, rồi để bốn phần đi rồi ờ, chị ờ, chỉ ba người nào chị đại diện đó em xin mấy lần mà chưa có hôm nay cho em xin hai phần lấy thảo thôi về khỏi lấy em ơi khỏi lấy thảo cái lấy thảo của em nó sẽ làm cho anh tốn tiền bởi vì uh, thôi anh hết tiền rồi khỏi lấy thảo nha xin lấy thảo là xin cho vui xin cho chơi thì thôi tốt nhất mình đừng có xin mình thật sự khó khăn mình hãy xin nha em tại giờ nói chung là đồ là mua bằng tiền nha chứ không có mua bằng uh, lấy thảo rồi nhận giùm em á chị dạ dạ rồi bốn người nào chị uh kêu mà bốn người lên nhận giùm em nha rồi ok ạ à. chị xin cái gì hai người đi chị với anh đi chung hay gì đồng chí luôn tình đồng chí luôn ca bài tình đồng chí nghe ơi có lên máy coi mà không không không có biết bắn có lên máy coi mà biết bắn đây lấy thêm ờ, một, một bịch bịch ờ, bịch ờ, nhỏ nhỏ kia bịch nhỏ cái bịch đó kìa à, không phải lấy bịch đó với bịch kia ừ một bịch đó với bịch của của anh của anh tấn á của anh tấn á ừ mé ừ không một người hai bịch rau với bịch mì trứng á rồi ok cảm ơn bạc liêu luôn hả rồi ok gạo giờ đang hết rồi bởi vì uh, ờ, trên gạo không có đâu đang khổ dữ lắm có một bạn ở hẻm 50 Trần Hoàng Na áo anh ít dài anh có hai giá gạo rồi nhé Phước đang ờ, xin ờ, hai tấn gạo nha Gạo bây giờ là cạn kiệt rồi Đuối lắm rồi <laughs> còn vậy đó không thấy nó vừa biết còn vừa luôn lại kho gạo hẻm 29 mùa là anh ơi anh cũng tính đang là ăn chia rồi á trong kho anh trọng là có tới 3 phần của anh chồng á ba cái bao gạo của anh chồng buồn anh Phước ơi đừng quên hẻm 583 coi cái nick quen hay không rồi ờ, giờ dùng nick khác mình cũng chả biết Ừ. Bạn Thư Lê hôm qua hỗ trợ 200 kg rồi, hỗ trợ thêm 200 kg nữa rồi bạn mình đang gom ờ, tiền lại để mình mua 2 tấn luôn không chị ơi em không có lên trển nha chị Ủa cái hộp quẹt của anh nãy mới để luôn. sao xe lắc dữ ta phải không không nha chị Tiết Mai ơi chị là em đã có cho rồi mà làm ơn vòng vòng nó em cho rồi em nói rồi em nói là thiệt lần thứ một ngàn rồi em không có cho nữa lần thứ đã nhiều khi em cho lần thứ hai rồi cũng xin lần thứ ba nữa nha em nhắc lại em không có nuôi nha ai thích thì xem không thích thì thôi nha chứ uh, bây giờ nói chung là cho trên này em không có cho vòng vòng mà mới có mấy cái hẻm đó mấy bạn mấy bạn xin hoài xin hoài cho hoài kỳ lắm nhiều người chưa có lắm bạn ơi xe như lũng do mặt đường hả sao chào bạn Trần Quê nha Vừa có một bạn mới gửi 100k vô ờ, để hỗ trợ mua gạo nhé Phước nhận rồi nhé 100k là chỉ ờ, mua chưa được ờ, hai phần gạo nữa đó cô chú anh chị nhưng mà cái đó cũng tấm lòng của bạn ấy rất cảm ơn nha bởi vậy bây giờ những bạn nào các bạn thấy không các bạn nhận của chi mà nhận hoài nhận chất thành kho trong khi đó nhiều người người ta còn dính ra miếng ăn nhỏ nữa để người ta hỗ trợ bởi vì Phước phải ờ, cho kỹ lại nha kỹ hơn nữa và một phần cũng là tiền của Phước nữa nha bây giờ không gài là lỗ thâm dữ lắm luôn rồi muốn banh cái vốn bán bánh trung thu rồi bởi vì giờ là cho là các bạn không bao giờ vào bước cho lần hai nha cho lần đầu gieo duyên thôi nha đừng có xin dùm nha hôm nay mà ai mà ra nhận xong rồi xin dùm kế bên nữa thì nếu mà các bạn thấy hoàn cảnh kế bên khổ hơn mình nữa thì mình nhường cái phần của mình đó mình cho người ta luôn đi chứ phước không có cho xin dùm nữa nha ừ. đừng có ở chỗ này đúng rồi mà điện người tùm lum tùm la chứ rồi xin dùm ai cũng lấy lý do xin giùm chân xin cho mình mà mình còn mắc cỡ nữa mình tự ái mà đặt xin giùm nữa rồi thấy rồi bé bé bồng bông lồng lại Nguyễn hẻm 66 Nguyễn Trường Thanh là mình cho rồi nha, mình không có cho nữa nha lần trước là mình đã gửi tổ trưởng ba mươi mấy bốn chục phần rồi nói chung là đã có gửi rồi thì các bạn ăn hết rồi thì mình liên hệ nhóm khác nha không phước đã nói rất là nhiều lần không phải trách nhiệm của phước là khi mà các bạn vừa hết là phước phải cho nữa nha tú lưu à chị trọng khổ không chị trong kia khổ không mà khổ không khổ vậy chị nhường cái phần của chị cho chị ấy đi thôi vậy mình lấy phần của mình được rồi rồi vậy dạ rồi ok em tại ở đây em chuẩn bị sẵn để cho mình thôi còn chẳng hạn như mình thấy người ta khổ quá thì thôi mình về mình chia cái phần của mình lại cho người ta rồi ok em dạ chị đó một phần của mình là thấy tới bốn bịch không đó về là mình chia sớt lại là được vẫn được đó rồi rồi gớt rồi gớt gớt chi gớt trái dưa leo của cưng ra rồi với một cái cái trái gì tròn tròn rồi duy ơi toàn hả à toàn gì rớt trái dưa leo còn hả gớt trái dưa leo cũng không còn kìa còn ơi <laughs> mày bị đặt nhát mày xong xong bông mày rồi cầm vô cho rồi bốn ngày thì sao chị nào dừng dừng lại thôi lộn rồi hả rồi rồi rồi chị đi chị đi ra đi quay quay sao quậy quậy bên đó quỷ quậy bà cũng nói bả luôn vậy là vậy là cái chị chị đó không phải hả một phần của bước là rất là nhiều đồ nha bởi vậy mình có thể ăn là rất là lâu nha những người mà chẳng hạn như hai ba ngày ba bốn ờ, ngày mà chưa chân xin tới xin lui hoài phước cho là để cho ăn khoảng một tuần luôn đó ok bd chứ đâu có cho ít đâu mà xin thì xin xin dùm thì bây giờ như Phước nói đó ai mà xin dùm thì ờ, cảm thấy cái hoàn cảnh kia người ta khổ quá thì mình nhường cái phần của mình cho người đó đó vậy thôi đơn giản bây giờ phải quay lại lụm trái dưa leo cũng còn à gót trái dưa leo ngoài ra là em về thảy xuống luôn rồi đẩy em ra luôn để anh để anh rồi để anh đó em xin giùm mà nói hoàn cảnh kia khổ dữ lắm khổ thiệt khổ khổ quá thì mình san sẻ lại đi ạ à, đúng không cái phần quà của Phước nhiều mà về mình san sẻ lại nhau để mình dùng chứ uh, giờ ai cũng xin dùm rồi về đưa hay không là chỉ có trời mới biết thôi sao Phước quyết được nhưng mà cái trước tiên đó là của Phước đây là mất tiền rồi đó mất tiền của mạnh thường quân và cũng là mất tiền của Phước luôn trong đó bởi vì chỉ gửi một phần thôi có danh sách lên ai xin thì đưa cho phần người đó dạo này cho nhiều lắm rồi Quân Đình hỗ trợ em xin vài thùng sữa anh à, ơi anh hết sữa rồi em ơi anh không còn sữa nha 10 bịch không biết có cho không nữa mà em xin vài thùng nói thẳng ra là vậy á em hàng bướng bỉnh ờ, đó là em xin cho ai em xin cho gì nào đó ờ xin giùm không mà giờ dạ, em hàng bướng bỉnh anh không phải là shipper của em nha em mà em xin giùm tùm lum tùm la nha nhiều khi uh, những cái gì mà anh nói chơi vui với mọi người mọi người đừng có nghĩ là mình thân với nhau quá rồi mình nhờ nhau nhé anh đã cho em rồi và đã cho thêm cái hoàn cảnh khác em giới thiệu rồi thì hôm nay nữa mong em cũng đừng có tìm những cái hoàn cảnh mà em chỉ chỉ chỉ rồi em cho nhận dùm biết rồi anh không phải là shipper của em nhé còn nếu mà em cảm thấy em cho thì tự em bỏ ra tiền em cho nha nhiều khi không muốn nói mà biết rồi nói quá thì các bạn nói mình sao mà cho từ thiện biết càng ngày càng khó sao không dễ đã dễ rất là rất, rất là dễ rồi mà dễ quá thì biết rồi thấy sao sao á bởi vì ai hữu duyên thì phước sẽ gửi thôi nha khóc giờ đó Nguyễn Dung có cho hẻm 60 Hẻm 60 Trần Hoàng Na Nguyễn Dung bạn uh, Hẻm 60 là đi vô nữa hay là hoành ra Hẻm 60 đâu Mình đang ở 50 á Mình đang ở hẻm 50 nè Bạn ở hẻm 60 bạn ra luôn đi bạn Định chứ dây leo cho ông nội Leo gì Dây leo mày nãy gớt đó Chỉ dây leo của mày kìa nãy gớt kìa Có không <laughs> thì tao đã mày đưa con nhỏ đó luôn rồi vậy là đưa luôn bé đó rồi à. vậy em tự đi ra đi nghe Nguyễn Dung anh không có đi vô nha <laughs> em loại bộ ra giùm anh nha hẻm 60 đây là khúc nào anh đang nghe hẻm 50 là đi vô trong hẻm 60 xuống, này xíu nè xuống này xíu hả ờ, sao Cái bên nè chạy chở vô anh chạy chở vô đi xong rồi phải đi đi ra đầu đường em ơi em đi ra đầu đường uh, hẻm 50 đi em chịu khó giùm anh cái nha anh đứng đây anh đợi nha anh không có đi vô trọng xe vô trọng khúc đó đang làm đường rồi hai ba xe tải chạy vô chịu khó giùm anh tí xíu nha cái kiểu dạng như mình mình muốn ăn thì mình lăn vào bếp đó rồi mới xin một phần giờ cho xin hai phần rồi không cho luôn nha em ơi xong tụi anh đi luôn nha phát cho em 50 xong anh đi không cho luôn nha em xin mới xin một phần thấy cho cái xin lên hai phần rồi không cho luôn nha em khỏi ra nha em tại trong hẻm làm hồ không à ở đâu ai cũng làm hồ chứ em tụi anh cũng làm hồ mà đi làm từ thiện lên cũng làm hồ mà nói chung á là mình xin một phần cho mình thôi đừng có mà xin thêm nữa bây giờ em nói ai cũng làm hồ thì kéo nguyên cái hẻm em ra luôn sao anh đã có duyên với em rồi anh cho em rồi thì thôi được rồi còn thấy ai có làm hồ thì em lấy cái phần cái phần mà em muốn thấy người đó khổ thì em nhường lại luôn chơi đẹp như vậy đó khỏi ra luôn nha em Nguyễn Dung anh phát ở hẻm 50 anh đi luôn rồi dạ. vậy đi ai ai chữ nghe chịu à thôi giờ anh đi khổ quá nhỏ kia đem đi rồi tối nay vừa leo thái lát lưu các ờ, bạn uh, Nguyễn Diễm hẻm 164 ờ, Nguyễn Trãi nè em cho số điện thoại đi bạn khúc cái hẻm đó mình chưa cho đi đi nãy vừa leo nhỏ kia lấy đi rồi có đây đâu mà đi lại đứng nghe hắn gió kìa. nói gì hoài anh thử <laughs> các bạn đã nói mới mắc cười cái trái dừa leo hai trứng vịt hồi nãy là phước thấy hai cái đó gớt ra là hai hai cái trái chanh mà phước nhìn phước mắc cười hoài gớt luôn một trái với hai ờ, hai cái trứng à <laughs> bạn heo sữa người thật thì sợ còn người gian thì tin bởi đại phòng quá gặp kẻ gian nói tiếng lấy thảo gì à nói tiếng lấy thảo gì để đọc tiếp thôi ờ, nói tiếng không nãy xin uh, hai phần lấy thảo nói xin chơi rảnh quá không phải cho mà chửi mà phải nói xàm nói ăn lấy thảo là xin chơi cho vui đúng là xàm lúc dịch này đó xin cho vui vui không có vui đâu bạn ơi có gì đâu vui bạn đang chửi mình luôn đó ờ không có gì đâu vui ờ bạn nói vui chứ mình không có vui bạn xin ở trên livestream này mà bạn nói bạn xin cho vui rồi cho cho bạn có lấy thiệt không rồi nếu mình quay qua mình cho bạn bạn có lấy thiệt không rồi giờ bạn nói bạn xin cho vui kỳ vậy bởi tin quá mới bị lừa gạt người nói thật thì ờ, không tin người không nói thật thì ờ, lại tin bởi vì mình cũng đâu có tin bạn đâu Ủa, chị đó rồi anh nói tôi nói cho vui tháng cho tháng 7 thì sao lâu qua quá ừ, tháng 7 còn mấy ngày nữa trong vô lại lẹ tới mùng 2 còn cuốn tâm tay luôn mấy thằng mày thả dê đó hả <laughs> ok ừ. bạn gì qua đây anh dê miếng rồi chị <laughs> thôi mày bê đây, thôi bê đê nè thôi mà <laughs> kỳ quá đi anh cũng góp nguyên đồng vậy dạ. gì góp nguyên đồng dữ vậy má để nhà rồi mà <laughs> ngộ không xin lấy thảo rồi giờ xong mình nói cái xin cho vui lạ đời <laughs> nếu mà mình không nói cho vui mình kêu bạn ra đi rồi mình cho bạn có nhận không chấp nhận rồi phải không bạn quay qua giờ bạn nói là bởi vì bị gạt hoài thì bởi vì mình mới mình ngu mình ngu mới bị gạt hoài cái bạn dằn lên mình cho bạn ao đi nhưng mà đối với mình cũng bình thường giờ mình kỹ vậy đó tại vì nói thẳng ra là tiền mình mình có quyền ừ. chừng nào tiền bạn thì bạn muốn làm gì bạn làm ai Trần Linh hả à, nhiều lắm toàn anh thì em chặn đi em chặn được mà em đè vô ừ, phải có người comment vô em mới chặn được đè vô không được chặn kìa để chứ chặn Trần Linh ở dưới đó cái nick của em chặn còn không có cấm danh à, ờ, được chị ai vậy vậy đó hả ờ, Nguyễn Yến Nguyễn à, Trần Linh để anh chặn chó lẹ mày đúng là sàm thiệt đi đêm có ngày gặp ma gặp ma gì có gì đâu à ma cỏ gì hmm. thì tao đã nói là tao xàm mà tao có bao giờ tao nói là tao bình tĩnh đâu giờ mày chửi tao khùng luôn cũng được nữa chặn là xong lóc